Ông bảo gì? Ông bảo là ông gây gây Bố con không chịu nhận bố luôn <laughs> Bố có làm gì đâu Bố có làm gì à.